cặp của em sang được không ngồi gió hơn đỉnh đấy bên này nó bắt đầu nó sang này hồ kia đấy cái đuôi này nó hót này con con của bên em đây ừ. kệ nó nó đuổi sang nó đuổi dậy ếch đéo nó chẳng là thịt mà lo quả hầu chất lượng đấy thoải mái còn bung lấy qua được được với gốc ổi rất trẻ bây giờ mộ mùi tới đâu đây xuống ổi nữa cành tử loạn loạn nhiều cảnh nữa múa kìa chán em đi dạ, dạ, múa mái về mà có nhìn không? Hiện bất ngờ đó. Ôi con má Chén em đi Bỏ xuống làm gì Lên đúng rồi Cắm xuống Hết hơi múa muồm Muồm đúng được kiệt vậy. đuôi trong và đuôi khác hoàn bỏ mồi phát nó chạy lên nó gõ này Đang rồi chạy lên nó gõ luôn ấy ấy ấy ấy ô đứng đi đón đấy chưa? Mày bịt mồm con mồi lại cái, Thấy không Thấy không Xén luôn à? nào Thấy không hmm. Ui giời nó tối Không zoom được nữa làm con tôi uống rượu nó ngon nào gỡ tiền xe là không cần mình lắc giật nữa còn mồi mới người vẫn còn đang con quắc ở trong đúng nguyên lý là phải đá một phát rồi đi ngủ đúng không ừ. phát đầu tiên rồi cũng là một phát cuối cùng rồi chỉ cần một cái ôm lồng nó mồi đứng ở xù gãi gì ở đây màu màu đấy chạy chạy đấy đúng rồi. cạnh hồ tí nữa nó đã xa rồi sao ôi trời hot làm đấy kì nữa này đấy Đấy, ừ, gì nữa Đấy. Ừ. Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Mùi ăn chuối thôi Ngửa lên, đúng rồi Phải bỏ ra Ừ, ừ. Đúng, đúng rút chả thế có chị thì ở vườn kia mà nó vẫn hở gần á ừ, nó đang ôm rồi là mồi lại múa rồi tùng ơi mồi múa rồi tùng ơi tùng ơi mồi múa rồi pinh lên lên lên lên cắm xuống đúng rồi đúng rồi bóp mồm bọn nó lại ra mười bảy giờ ba mươi hai phút

cổ vũ như thế rồi Ờ, ở trên vừa nãy gặp hai đôi nữa. anh em đi ngay đường một đôi và ở dưới cái chỗ anh bảo một đôi mà cái con này đánh sáng nay không gặp mẹ kiểu nó sợ người con này thì nó không sợ rồi mày tin giờ đến phát nó bay mất luôn không mai đâu bây giờ mà đi nghỉ mai muốn đá nó nó không đứng cạnh thế chứ nó đứng cạnh ngoài chứ con mái gọi đi đấy muốn khật lắm rồi con mái về phát nữa xem nào đấy nhá con mái ở đây nhá mà mình treo về nó không về khả năng nó có thế gì nữa nhảy xuống đây này. Sát lồng rồi đấy. Cái lồng rung đây Múa rồi, múa rồi. Ờ, Trường 20 phân. Phút Máy của Hoan nhìn tầm này nó có rõ không nó?